thôi sáu triệu rưỡi là thêm nam thêm nam à ừ. thôi liêng nhỏ bỏ đi sáu nước bài đến gì Ôi giời. Bỏ, bỏ, bỏ, bỏ, đi, bỏ đi, bỏ đi. Mấy điểm mày bắt đâu? Xem nào. Bắt ta là không. Xem mày bỏ tiền nào. Ui, bắt Bỏ lâu rồi. Mấy? 8 này. Đấy. Đấy. Đấy. Đấy lần sau thì bắt nha em bảo là bài này căng đấy hai nhà vào gà gà đi hơn nhau cái thần thái còn một triệu cắt đi còn một triệu đấy chia đi hơn nhau ở cái thần thái thần thái thì hơn nhau ở tiền thế này hai triệu cân đúng rồi không được mà làm một triệu ấy ôi rồi ôi trời ơi còn về này vốn ít chia nhanh một cái vốn đi đây thôi cái này em đếm xem còn bao nhiêu em chưa còn một chưa này chia đi chia chia như thế là được rồi chia nhanh nhiều để ông chưa chưa truyền chia ít rồi giờ bài lên này khô màu ván này có ai chơi cùng chị không anh chơi cùng em không đã lên chưa lên rồi nói thế bao nhiêu nhở đến cửa đang vào đi Tết. đấy nó đánh cho 5 triệu nó lại chạy 2 triệu rồi cân này 2 triệu, triệu cân à cân 1 triệu và thêm 2 triệu đúng không thêm triệu một này hai này ba cân thêm 500 à, 3 triệu rưỡi đúng không? Thêm 500, thêm 1, 500, 2, tiền. 3, 3 triệu rưỡi à? 3 triệu rưỡi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cú Thêm 7 triệu có ai à, vào không? Em 7 triệu á Cái quả mất cái quả kia là tiếc Bác vào đây cho em vay Không Em vay chắc chắn hơn Chắc chắn hơn đó người ta đánh ở giữa kìa Từ từ Đùa Chết Tính tiền nó tiền Bao tiền là cân nhỉ? À, 73 ờ, rưỡi Ông kia thêm bao nhiêu? Thêm 1 à, Thêm 1 8 triệu Nhà này thêm 2 triệu rưỡi Nhà này thêm có 500 2 triệu rưỡi đây mà là 3 củ rưỡi mà cân, đấy họ cân Cân Thêm 500 Chị là thêm 7 củ 9 triệu rưỡi bảy củ chín triệu rưỡi chín triệu rưỡi hai ba bốn năm sáu bảy tám chín gớm này đánh đầu vòng đầu đánh gớm đấy nhỉ bảy củ chín củ rưỡi không thì thôi bỏ đi chín là một này hai cân ba bốn năm 6 7 8 9 9 triệu rưỡi cân, cân không từ 9 triệu rưỡi tôi 9 triệu rưỡi à tôi ẩm 1 à, triệu rồi tôi có 8 triệu rưỡi thôi ừ. thôi của ông tắt bảy thì cần cối tám điểm bài có bảy nước tám nước bao nhiêu đấy bao nhiêu đấy cân của à sáu bảy thôi cân thôi gì cân triệu rưỡi cân kìa à? ừ. chín triệu rưỡi cân 6 7 Em thêm 8 triệu rưỡi. 2 3 8 triệu rưỡi là cân. 5 6 Đúng rồi, 8 triệu rưỡi 7. 8 triệu rưỡi cân. Rưỡi này. Vào không? Ừ. Đấy, vòng đủ tiền này. Tiền. Lấy cái ví đó. Ngồi mẹ đấy luôn đi gần Đó kệ nó bài nó vẫn để ở đấy mà cho Ủa, cho chị vay nửa sấp nhá, khô máu bán này nhá hai ba bốn năm sáu thêm bảy triệu thế mình bao nhiêu là cân nè? nhiều lắm 14 dạ. triệu nhiều hết đấy Đâu? đấy là 11 này hai này ba này bốn này thôi không không, không thêm nữa chị bảy triệu cân thêm 4 triệu bảy triệu cân này là đánh ảo lắm bảy nước vai sáu nước vai nó để sáu bảy triệu chứ còn gì cân cân cân cân cân mấy không thêm không thêm cân nó cân cân, à? cân. Biết rồi. cân đi nhà ai cũng khô máu rồi còn gì nữa nhà kia gà nhà kia nó cân đâu rồi đánh đã mình là 7 triệu cân đúng không? một hai ba bốn năm sáu bảy triệu một hai thêm ba triệu 3 triệu à? tiền ba củ à ừ, bài toàn nhà bài to cho em vay nửa sấp đi vay à, vay bao nhiêu đủ, vẫn đủ vay nửa sấp hai xích củ 10 triệu đây này nhà kia ông đấy ông kia là ông đây đã à, lâu, bỏ lâu rồi đấy lâu rồi Ê, nói sớm thì được một cho em vay 20 triệu trả luôn sau bán này yên tâm đủ ba này em. 1, 2, 3, thêm 5, 5 8 cân 8 cân vay xong có được đi nhà nghỉ không hai triệu này lãi là hai tiếng nha trong hai tiếng yên tâm chứ bao giờ là 16 cân bao nhiêu bao nhiêu 8 triệu cân 8 triệu cân à 1 2 3 cân à? cân mình à, năm triệu cân, cân à? nhá vâng đồng hoa là thắng liên đúng không đồng hoa là thắng liên đồng hoa nhân ba liên <laughs> của hoa ba cây nhá đã đủ tiền rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 2 triệu này 5 triệu cân này 3 Thêm 3 thôi Thêm mấy? Tôi thêm 5 rồi À thêm 5 à? Ừ, thêm 2 triệu này 3 triệu này 4 triệu này Em vừa thêm 7 mà Vừa đủ 5 Vừa đủ 5 Thừa 5 này Thừa 100 này Thừa 100 thì thôi bỏ vào Thôi thêm 5 Trong bỏ 4 rồi thiếu Cân Người ta bảo chân này nhá hết tiền Cân đi Cân à? Ai thêm có không? là cái căn đầu nhà cuối căn là cái, cái nhà cuối cái nhà cuối căn màu là thôi chín chín tránh xa à, năm rồi kìa nhìn lại mặt hàng đi chín caro này Ủa, mình... nhà này cũng thua ngựa ngựa ngựa ngựa ba năm ơi rồi ba năm này là cái gì ba năm này là cái gì đây này ba quy này bài to dã man bảy sáu này mà bây giờ mình cứu ra đen nhỉ lên được bài đồng hoa đấy chứ phải không đâu đồng hoa đánh ba cây bán bài ba cây nó cũng mười đỏ nhờ mình nghĩ đây, đây, đây cái bán ấy mà, mà không ai còn nước thì cũng buồn hai chục em nhá má con nằm mà không lại được Ô, nghỉ đi, nghỉ đi, nghỉ đi, đang đi vay tiền rồi này. À, chào tất cả anh em đang xem clip nhé Thì cái video vừa rồi ấy, anh em có xem mấy anh em mình diễn lại với nhau Mỗi cảnh đánh liêng bịp Những cái sân chơi của anh em nào mà anh em đi chơi anh em không đưa được bài vào đấy thì anh em có thể sử dụng cái ví đổi bài này đấy các bạn nhìn cái ví đổi bài này thì không cần bài anh em nhé bài nào các bạn có thể đổi được đấy các bạn cứ đưa bài vào nó tự động nó hút ra rất là êm anh em nhé đấy ví này nó là ví dài ví này dành cho những anh em công sở hay những anh em là thanh niên dân chơi nửa mùa thì anh em có thể dùng cái ví này đấy còn những anh em nào già rồi tầm u 40 đổ lại thì anh em hay là anh em công nhân thì anh em có thể dùng cái ví gấp này nó điềm đạm hơn đấy còn là cái loại hai cái loại ví dài này dành cho những anh em dân chơi nửa mùa đấy thì là anh em có thể dùng cái ví dài này nó cũng rất là hiệu quả ví này thì các bạn có thể đựng được tiền nong giấy tờ thoải mái anh em này đấy đây nó là cái sạc ví đấy còn đây nó là ví chỗ đựng tiền các bạn có thể kéo khóa lên vào đây anh em đựng tiền nong vào đây thoải mái và bên trong đây nó đã làm cái máy vào rồi máy này thì nó chạy bằng pin anh em sạc pin và anh em có thể chơi được cả ngày đấy anh em thấy chưa rất là êm ví đưa vào phát là bài ra ngay đấy anh em thấy thì các bạn cái ví này các bạn không cần phải đưa bài vào bài nào anh em cũng có thể chơi được đấy đây. rất là êm anh em nhé đây là mình vừa mới lấy ví về mình quay luôn video thì nó còn kêu pin nó yếu còn khi ví đã đầy rồi thì anh em đưa bài vào phát là ví nó sẽ ra ngay đấy chẳng hạn như một ván bài này các bạn lên một ván bài này đó, anh em nhìn này, ván bài này nó xấu quá. Thì anh em sẽ giấu một con bài vào đây. Anh em đi chơi liêng nhé, anh em nhé, hay chơi ba cây. Anh em sẽ giấu một con bài vào đây. Đấy, bài của mình đã mất một con này. Anh em này. Thì nên cái ván bài sau thì các bạn chỉ được 9 14 này thì các bạn nhớ ở bên trong mình có một cái di rồi. Thì anh em rút bài ra này, anh em đưa này cây 4 này xuống dưới, anh em sẽ đưa vào này phát. Đấy, anh em đổi ra nó là cái di rất là kín anh em nhé. Thì bài của mình là 9 10 di thì là cái hỗ trợ này thì anh em không cần bài còn kính này thì bắt buộc phải đi theo bài nhưng nó kín hơn cái ví này thì cái độ nguy hiểm của nó cao hơn những cái sân chơi nào của anh em anh em phải thật dễ ăn hay là anh em nát được người ta đấy có lổ ra cũng không ngại cái vấn đề gì hay là cái sân chơi nào anh em dễ ăn thì anh em mới chơi được cái ví này đấy đồ thì nó có sao mình nói vậy những cái nào anh em cứ alo cho mình mình sẽ tư vấn cho anh em cái nào nó hợp lý để anh em đi vào sân chơi anh em chơi ngoài ra anh em có thể lấy thêm cái áo đổi bài hay cái máy đánh bài nó là đồ chơi nó kín hơn nó hiệu quả hơn thì anh em cần anh em cứ alo mình sẽ tư vấn cho anh em để anh em lựa chọn một cái đồ chơi và sân chơi nó là hiệu quả nhất chào tất cả anh em cảm ơn anh em đã xem video